Xin kính chào toàn thể anh chị em trong ngành nhôm kính Mời các bạn quay trở lại kênh video giới thiệu về máy cắt nhôm hai đầu Mình là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất khẩu Pater Việt Nam Hôm nay mình đã có dịp về xã Ngọc Nũ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để căn chỉnh và lắp đặt cho anh Quyết một con máy F500 CNC của công ty cổ phần xuất khẩu Pasteur Việt Nam đây là con máy như các bạn thấy trên màn hình đây con máy F500 CNC đây ạ bên trong hệ thống tủ điện đây là nới cắt 500 đẩy từ dưới lên hệ thống piston kẹp có 7 piston kẹp rất là chắc chắn đây à, tất cả các thao tác à, ở trên bảng điều khiển đây ạ đây là chế độ chuyển góc này chuyển góc bằng mâm xoay xoay luôn các bạn nhé Con à, F500 CNC này sẽ điều khiển bằng à, motor motor trên đầu máy đây các bạn chỉ nhập kích thước vào xong là cho chạy là motor sẽ đưa đầu máy số 2 đến vị trí à, thanh nhung các bạn cần cắt tất cả điều khiển trên bảng điều khiển ấy. dây dây mang cá thước ờ, thước đây là thước inox có kính núp đèn nét để hỗ trợ chụp lên xuống thẳng đứng này qua quá trình lắp đặt mình ờ, đã cùng anh Quyết để bàn giao công nghệ rồi là mình đã cắt cho anh đấy một đây là ngồi khung cánh hệ 5 năm bắt cạnh cánh cửa đi đấy ạ đây cơ sở nhà anh quyết đây rất là rất là to đây anh quyết đây <laughs> anh uh, quyết cũng uh, mua cho mình một con máy 08 anh sử dụng rồi bây giờ anh lên đời một con F500 CNC rất là cao cấp các bạn nào có ở khu vực Ngọc Lũ Bình Lục Hà Nam qua cơ sở anh để tham quan xe máy còn những bạn nào có nhu cầu mua cho sắm cho mình những bộ cửa thật đẹp thì đến cơ sở nhánh Quyết các bạn sẽ vừa lòng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video của mình xin cảm ơn